Remember that I was so lady? Oh, Thank you. Thank you. trên những con thuyền như này không phải tin được nó phải kinh khủng lắm thì người ta mới lao đi cái tháng bình dương thì còn hơn cả chuyến bay của mình trong mình bay một chuyến đấy mình còn thấy mệt nhưng ừ. mà đây người ta nghĩ ừ. trời bố ra bây giờ Việt Nam mà Hảo là hai đứa con ừ. là đóng góp tiền của chúng ta xây này. Đấy, thì, ờ, thì ông mới được tặng một cái này à. thì ông mới ờ, thiết kế ông dựng lên những cái lời nguyện này dọc suốt từ ngoài kia vào đây này đấy đấy tất cả những cái vòng này là, là nãy mình đọc ở ngoài kia đấy à, à, Vâng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn